chào về nha cả nhà ơi chào đi để đâu giờ cái gì dắt chiếc xe này ra đi dắt chiếc dắt chiếc xe này ra để mình ờ, để mình góc đó đi rồi ừ, lui xe này ra đi cho nó rộng để con trai cho bà tao thấy nữa đây ta ta bình luận nữa đây đây chào ngon nha chào ăn chung với đậu bắp một ngàn à, hai trăm hũ mỗi sọt về được tặng thêm 5 hũ là tính ra là gần một ngàn ba chào chấm đậu bắp chào chấm đậu bắp luộc chấm đậu bắp là bá cháy luôn thay thế cho nước tương bữa nay bị ờ, bể ờ, bể kèo không gà rồi cái này là để ờ, dành cho cho bà con mình nha chứ không có bán nha sao bữa nay đây rau thì còn dư lại cái này để ngày mai tiếp một xe ở ngoài kia đó ngày voi chấm ốc khỉ nha cô chú anh chị này không phải là Cần Thơ cái gì cũng có đâu vàng tại vì phải đi săn lùng đi tìm dữ lắm luôn á rồi rồi lên gạo luôn đi nè lên mấy bao mấy bao mấy bao này trước nè lót lại là xong rồi lên luôn đi nè một hai ba bốn năm sáu bảy tám Ôi oh về Hai hàng này Ôi oh về Lên gạo luôn oh Trong khi anh em lên gạo thì hôm nay à, Phước cho cô chú anh chị xem tiếp Gạo bữa nay nha Chuẩn bị cho bà con Vừa mới xong luôn Tươi xanh nha đây mỗi phần sẽ có xả ờ, nè chanh nè à, khổ qua nè khoai nè bí đao nè bầu nè nói chung là mỗi phần quà này thì bà con nhận rồi có củ sắn luôn củ sắn chà bá nện luôn nè đó nè củ sắn chà bá luôn đây nè chưa có khoai lang dưa leo à. cái gì ba mười hả ờ, vậy thì ờ, mình lên ờ, sáu cái đó với lại mới năm ở ngoài có gì mình cho hai gấp đôi vậy lên hết cái giải đó luôn đi lên hết cái giải đó đi xong rồi thêm hai chục bao năm lên hết cái đó đi lên hết bao mười đi lên tám bao mười đi với hai chục bao năm nè đó chanh củ sắn có củ sắn luôn đó khoai lang đậu bắp thì tất nhiên là luôn luôn phải có rồi nói chung là ngày nào ờ, thì đồ nó cũng sẽ ờ, có thay đổi một chút ít chanh xả dưa leo bầu mớp bí đao nè thấy chưa có củ cải trắng luôn bầu củ cải trắng bí đao dưa leo khoai lang xả chanh củ hoa rồi còn bên đây uh... rồi vậy lên bốn màu mười đi lên rồi ờ, vậy lên uh... không có vậy lên bốn bao mười đi bốn ờ, bốn bao mười đó với lại cái đống này nè đống này là bao năm không bao mười vậy bao bao này bao 10 bao 5 ờ bao năm anh bao 5 hả ờ bao 10 lên bao mười nữa đi bên đây là chào nha đó 1.200 à, hũ được tặng thêm 75 hũ 6 triệu 6 mới mua cái bẹp đây là sữa còn ở à, này là rau này à, tại vì cái này là củ nhiều nên sẽ dành cho ngày mai đó, chao thì luôn luôn là phải có kèm theo đậu bắp rồi đó đúng bài ngon lành chiều nay chút nữa ăn cơm Phước sẽ test thử chao này luôn bên đây thì khoai lang còn khoai lang còn nhiều lắm khoai lang còn này chắc ờ, một bọc là 20 kg còn tới ờ, cỡ khoảng 6 700 kg là này khoai lang không à đây mọi người ờ, đang chờ chuẩn bị vô đó vô chao vô chung với mì trứng đó, mì trứng cộng với chao thay thế cho nước tương người hiện hũ chao mỗi phần kèm theo một hũ chao đó là hột gà mì mì của còn nhiêu đây đang nhập về 500 thùng nữa mà không biết ờ, tiền đâu trả nữa nè còn mới mua thêm ờ, bọc mua bọc là mua lần bọc để đựng là phải mua lần cả bao vậy nè với lại mấy cái hộp này để đựng ờ, hộp gà còn đây gạo gạo thì còn trong còn ngoài hỗ trợ cho bà con mình ờ, mùa dịch tiếp tục 14 ngày Chao này là rất là nổi tiếng nha Tại Cần Thơ nha chao Thiên Thiên Hương nha Trong ờ, phong điền mình á Đây là đang chuẩn bị lên gạo Vô ờ, mì trứng với chao xong Mỗi phần quà là sẽ là năm ờ, như mọi ngày 5 kg gạo một phần rau củ quả nhưng hôm nay nước tương mình sẽ thế cho là chao để cho bà con chấm có kèm theo khoai lang luôn nha ăn để cứu ờ, cứu chờ cứu đói cho mọi người trong khoảng thời gian này mọi người nói chung là phần quà của phước gửi là không có ít đâu ai mà chơi ít nữa thì phước cũng bó tay luôn rồi đó mỗi phần quà này ờ, tính ra là trên 200 ngàn đó mình đi mua nè một bịch rau củ này cô chú nặng chịch luôn ôi nè dưa leo củ sắn xả ai mà chê nữa là thua ai mà chê nữa thì tự đi mua chứ thua <laughs> gì ừ, rau củ quả tươi xanh ha đợt này bữa nay có rau lan nữa chứ quên có rau lan nữa

đó mỗi bọc uh, mì trứng sẽ kèm theo một hũ chao soạn ra cực lắm vừa soạn rau soạn cái này soạn kia đi lấy đồ cực lắm mà phát cho những người mà tham nó thì tức lắm bởi vì mỗi lần ai mà tham cái là phước uh, nói thẳng liền à sự cực khổ của biết bao nhiêu người mà mình uh, ờ, mên gia đình mình dành hết trơn thì thật sự là rất là bực luôn chứ

vừa có khoai lang vừa có đầy đủ nói chung là mỗi phần quà bên Phước này nó sẽ rất là linh đình và thịnh soạn lên trọng á ở trong bao ờ, trắng phía trong hẹn gặp lại cô chú anh chị vào tối nay nhé chúng ta sẽ tiếp tục chuyến xe không đồng ai xin cho mua 10 ngàn Ủa quên lộn mưa thì 10 ờ, triệu mua thì 10 triệu nha không có bán chỉ cho thôi nhưng mà sẽ phải có duyên với nhau hữu duyên với nhau nha chứ không phải là uh, cho mà kiểu dạng đại trà nha những bạn Phước cho rồi thì Phước đều để ý nha là Phước sẽ không cho nữa nha mỗi ngày sẽ đổi món nha không có cho được chị Nguyễn Thị Ngọc Tuyết ơi chị trước em mới gửi chị mới đây hai ngày liền em gửi chị rồi giờ em không có gửi nữa nha chị cuộc sống này em không có gửi em không có nuôi ai hết trơn nha em chỉ hỗ trợ thôi nha mình nên xác định một điều là hỗ trợ cứu trợ chứ không phải là để là nuôi nha nên uh, ai xin mà em ba bốn lần em đã cho ba bốn lần hoặc ba lần rồi là em không có cho nữa đâu nha em nói trước em nói thẳng luôn để cho khỏi mít lòng tại vì không phải trách nhiệm của em là em nuôi em đi cứu trợ bà con nào chưa nhận thì em sẽ gửi thôi em đi gieo duyên ra cái này là Phước cũng phát hết trơn à cho mọi người hết trơn chứ Phước cũng không có ăn uống gì hết hết trơn nhiều đây trao rồi đồ đạc gạo mì rồi có ăn xong hết tối nay thì à, sẽ có sữa nữa nha bọn này thì dưa leo bữa nay dưa leo quá trời về nhiều quá này để à, tiếp tục mai bỏ vô có đu đủ nữa nè cái này một bọc nhiều quá nên Phước không bỏ đu đủ vô chỉ chờ hai bao này anh Phước là lên 8 bao rồi này sẽ đem theo sữa sửa tiếp để cho những cái ờ, hoàn cảnh nào mà có ờ, nhà có bé nhỏ đủ sẵn hết đủ đồ ngoài ra hoàn cảnh nào khó khăn dữ nữa còn phải có thêm tiền nữa chứ còn phải hai bao lên tám bao bao này mấy mấy ký vậy bao đó một năm không năm không hả nó lên nãy giờ giờ bốn trăm ký rồi hả xe này chở nhiều không có được đó nha nó bánh nó xẹp mấy bao rồi tám tám hả chở nhiều quá chở không chín chín mười chín 90 bịch Thêm đi Thêm mới đi nha Mẹ lên Rồi, chào cô chú anh chị nha Đó, bên đó nữa, chuẩn bị à. Bỏ vô à. Cái này nãy à, anh cho đi còn nè dầu ăn hả dầu ăn luôn dầu ăn đó thì uh, cho cái phòng nào có hai bạn nam thì cho ra dầu ăn ừ. <laughs> giao lưu dân quá tại đang mùa dịch rồi ghệ gọc gì đâu có gặp nhau được còn hai bạn nam ở trong phòng thì tặng chai dầu ăn giao lưu văn hóa rồi sắp tới vài bữa nữa Phước sẽ ờ, nhập về ờ, về ờ, được 500 thùng mì nữa nha mong là xong 14 đợt này nữa là sẽ xong thủ sẵn 500 thùng mì để tiếp tục 14 ngày với lại tại bên Phước còn được trăm mấy thùng á rồi thôi bye bye à, cô chú anh chị và các bạn nha mọi người thấy không mỗi ngày vô đi lấy đồ nhập hàng tới chiều giờ này luôn á xong rồi bởi vì tối mới đi cho được bởi vì nhiều cô chú anh chị nói sao không chịu cho ban ngày đi mà tại sao phải cho ban đêm tại vì rau củ về là phải vô phải soạn đồ nguyên ngày nữa chẳng hạn như không có rau củ thì mấy cái kia nó dễ rồi mà phải có rau củ nào phải đi sáng phải đi lấy và lấy là tuốt ở bên ờ, cầu Cần Thơ bên bển lấy về rồi phải soạn ra từng chút từng chút nữa rồi thôi vậy ờ, chào cả nhà nhé hẹn gặp lại vào tối nay bye bye